biến đổi bờ mông Chơi hết số mày bước vào trong Đêm nay tập quẩy được không Đánh chơi em lối cái đường cong Làm thơ gạo trắng nước trong Ai đi đón lòng không muốn về Bánh đêm chiều bay lót trên bờ sông Vài ly rượu đế cùng say vốn về Trời đất đêm nay của buổi xin boy Em cứ phim bay anh phát phim nồi Đêm nay bắn xa gì đấy là khi mới có bài trai anh đã thấy cái gì Trời đất đêm nay của buổi xin boy Em cứ phim bay anh phát phim nồi Đêm nay bắn xa gì đấy là khi mới có bài trai anh đã thấy cái gì chân dài quý vẫn còn mong chân dài quý vẫn còn mong chân dài quý and, and, and.